chào anh em thì hôm nay trung tâm tư vấn cờ bạc sẽ giới thiệu tất cả anh em đấy, các loại sản phẩm các loại đồ chơi cao cấp gian lận bịp mới nhất năm 2020 của cơ sở của trung tâm hưng bịp đấy thì ngày hôm nay trung tâm tôi sẽ giới thiệu toàn thể anh em hai sản phẩm đấy, giúp anh em mình có thể giành thắng trên cái sòng sới sân chơi về tài xỉu và bầu cua và những sòng sới anh em mình đang chơi game trên điện thoại đấy, trung tâm tôi hôm nay sẽ tổng hợp ba món đồ chơi này đấy, sẽ làm cái video để giới thiệu anh em để những anh em nào đang thua tha Đấy, một trong ba các uh, sòng sới sân chơi này thì anh em mình hãy theo dõi cái video này của cơ sở của trung tâm tôi trung tâm tôi sẽ giúp anh em mình có thể giành được chiến thắng anh em mình phải kiếm tiền anh em mình phải tìm lại được những gì mình đã mất trong thời gian anh em mình đánh xanh chiến đánh đỏ đen những cái sản phẩm đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu toàn thể anh em nó là cái sản phẩm tài xỉu ấy à, ờ, như ngày trước ấy à, trung tâm tôi cũng có làm những video giới thiệu để, để giúp anh em mình có thể giành được chiến thắng trên sóng sới trên chơi tài xỉu là những bộ hột báo ấy đấy, và cái lắc âm dương và lắp camera và cái đĩa khiển đấy là trung tâm tôi giới thiệu anh em các sản phẩm đấy thì những cái sản phẩm đấy anh em mình muốn giành thắng thì bắt buộc anh em phải luôn được một là lắp hai là đĩa hai là hột vào thì anh em mình mới có thể giành được chiến thắng nhưng mà năm 2020 đấy cờ bạc anh em mình xong sới trên chơi anh em mình rất khó có thể đưa được một trong ba cái đấy vào ấy thì à, trung tâm tôi lại ra mắt cho anh em một cái sản phẩm là anh em mình có thể đến xong sới đến chơi hột của người ta lắp đĩa người ta Đấy, anh em mình vẫn có thể giành chiến thắng được anh em mình vẫn có thể kiếm tiền anh em ra về và anh em không phải lo sợ được ai phát hiện ra cái tang tích của nó sản phẩm ngày hôm nay trung tâm tôi muốn giới thiệu toàn thể anh em là 100 trăm không tang tích gì đấy không ai có thể phát hiện ra cái tang tích của nó đấy bây giờ để chứng minh anh em này bằng tế này là hột lắp đĩa là hoàn toàn là bình thường và hoàn toàn là xanh chín thì sau đây tôi kiểm tra anh em đủ các bước như anh em mình đến xong sới đến sân chơi người ta kiểm tra nước muối lâm châm một xoay đen thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một số tài xỉu à thì uh, tôi đổ bát nước muối thì 100 trăm một này đều đổ hết đấy thì chứng tỏ là một này hột trợ năm năm một thường còn nếu một câu chuyện anh em kiểm tra qua nước muối nó sẽ chìm đúng không đấy hột lỗi 100 trăm luôn này đấy tôi sẽ cắt lấy ờ, ba uh, hột bằng nhau anh em nhé thì hột này nó đổ hết mà đấy bước đầu tiên là bước nước muối này đấy tôi lau qua đi tôi lau qua bộ hột này đi ấy thì à, để đảm bảo là cái sản phẩm này ấy, là trung tâm tôi là giới thiệu anh em cái sản phẩm này yêu cầu nó chỉ cần chạm tay vào thôi còn hộp là hộp của người ta lắp đĩa người ta anh em không cần đưa bất cứ cái đồi vào anh em mình vẫn có thể giành chiến thắng được anh em mình vẫn để kiếm tiền anh em nhé đấy thì bước núi xong rồi bước thứ hai là tôi đã kiểm tra lâm châm cho anh em thì đây nó là cái thanh lâm châm anh em nhé đấy hít chất chia mạnh luôn kiểm tra luôn bộ hộp cái bên dưới này đấy hoàn toàn là không hít cái thanh lâm châm này anh em nhìn chưa đấy nếu mà câu chuyện hay là đĩa ông chuyện anh em kiểm tra thanh âm châm nó sẽ hít chặt luôn cái lắp này như vậy à. đấy nếu mà lắp cao nai lắp âm dương đấy thì à, anh em kiểm tra thanh âm châm nó sẽ hít chặt luôn đấy lắp này hoàn toàn là không hít với thanh âm châm đấy bước tiếp theo là xoay đèn đấy đủ các bước luôn cho anh em ấy thì anh em đến xong đến sớm đến chơi anh em mình cần cho ta mang điện thoại đến anh em soi đấy nếu nó trong suốt nha đấy chứng tỏ là một này là một thường một chợ năm năm đấy còn nếu mà nó đục ở bên trong giữa hột đấy thì hột đấy hột công chuyện anh em không nên chơi à xoài hai hột này trong suốt luôn này sang đến hột thứ ba này đấy cũng trong suốt luôn đấy đảm bảo anh em là những mô hột hay là cái nắp hay là cây đĩa ở đây đấy một trăm trăm là đồ thường anh em nhé đấy thì đây anh em tay rồi hoàn toàn là bình thường không có cái gì nhá đây tôi chặn tay hột này. đấy vì cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm không tang nên là anh em đến bất cứ sòng sướng sân chơi nào được anh em mình chỉ chạm tay vào thôi là anh em sẽ là người giành thắng kiểm tra lâm châm lại anh em một lần nữa hoàn toàn là không nghĩ với thanh châm anh em nhé đấy thì đây đi kèm với nó thì đây đó là cái thanh dung anh em chưa cái thanh dung này độ bắt xa nó trong bán kính là 7 đến 10 mét và 7 đến 10 mét anh em mình có thể ngồi bất cứ đâu nó vẫn sẽ báo chuẩn xác cho anh em anh em mình biết được ra tài hay là ra xỉu để anh em đánh đấy độ chuẩn xác của nó tôi khẳng định anh em là tuyệt đối là 100 trăm luôn đấy nhịp chung của nó trong đêm khuyên tính anh em cũng không cần lo sợ ai phát hiện ra cái nhịp chung của nó cả đảm bảo an toàn anh em luôn đấy và bắt đầu bây giờ tôi bật cái máy này lên này đấy, tôi test luôn cho anh em đấy một hai tiếng bạc này. đấy để chứng minh anh em là cái sản phẩm này nó cao cấp như thế nào đấy, như tiếng này cái thanh thiện máy ông dung nó báo cho tôi biết là 100 trăm tiếng này là xỉu à mở này xỉu anh em nhá 5 điểm 2 2 1 5 điểm anh em nhá test tiếp cho anh em à Đấy, sản phẩm này nó là cái sản phẩm cao cấp nên là anh em mình có thể đến bất cứ sòng sới chuyên chơi nào được anh em mình đánh anh em mình sẽ đều là người giành thắng và anh em mình sẽ là người kiếm tiền Đấy. và cái máy này nó chỉ gồm có hai cái nhịp rung thôi cứ rung ngắn thì là xỉu mà rung dài là tài rất là chuẩn xác luôn như tiếng này Đấy, tôi đánh 100 triệu xỉu à mở lắp ra này. ok em này xỉu à một một ba năm điểm xỉu anh em mình đến sòng đến sới chơi anh em cho này nhà cái này sóc nhiều nhịp này vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết luôn đấy như tiếng này nhá đấy, máy đang rung dài này anh em này anh em nhớ máy rung à đấy, nhịp rung rất là êm luôn đấy, rung dài rung dài như thế này thì một trăm phần trăm tiếng này là tài rồi tôi làm cả người tài như này anh em nhá mở này ok anh em này 13 điểm 5 53 13 điểm tài anh em nhá chắc tiếp cho anh em một hai tiếng bạc nữa này đấy 100 trăm tiếng này xỉu đấy, rung ngắn anh em nhá đấy, đánh một tỷ xỉu tiếng này mở này ba đồng một luôn bão luôn này đấy kỷ niệm anh em tới cuối này. Đấy, cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm cao cấp mới nhất cơ sở trung tâm tôi đấy, dung dài này khẳng định em 100 trăm ta mở này ok anh em 12 điểm 6 3 3 12 điểm tài em nhá thì tôi tắt cái thanh dung đi đấy thì à, vừa rồi là tôi đã giới thiệu anh em về cái sản phẩm đồ chơi tài xỉu cao cấp là anh em mình nhờ đến xong đến xứ đến chơi hột người ta lắp đĩa người ta anh em mình kiểm chạm tay hột là anh em mình sẽ là người giành chiến thắng tuyệt đối là 100 trăm luôn đấy tôi khẳng định em đấy à, trung tâm tôi đấy chỉ có duy nhất một cái số điện thoại hiển thị trên màn hình thôi là 08192500 thì anh em nào muốn sở hữu cái sản phẩm này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại hiển thị trên màn hình trung tâm tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em giúp anh em mình có thể giành chiến thắng trên cái sòng sới sân chơi tài xỉu mà anh em mình đang chơi đấy và cái sản phẩm tiếp theo tôi muốn giới thiệu toàn thể anh em nó là cái sản phẩm về đồ chơi bầu cua à, bầu cua tương tự vậy anh em mình cũng đến xong đến sớm đến chơi hột của người ta lắc đĩa người ta yêu cầu đơn giản thôi anh em mình phải chạm tay vào hột là anh em mình sẽ là người giành chiến thắng tuyệt đối là 100 trăm thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một số bầu cua và cái lắc cái đĩa đây và bây giờ tôi sóc đều lên tôi chọn ngẫu nhiên lấy ba hột bầu cua đấy ba hột bầu cua và với những hột bầu cua này thì khi giới thiệu xong cái video này cho anh em tôi sẽ bóc trực tiếp luôn cái bộ hột này trên video này để chứng minh anh em là hột là hoàn toàn hột bình thường lắp đĩa bình thường anh em nhé đấy tôi kiểm tra đồ đạc cho anh em đấy trước khi vào tôi chặn tay tôi kiểm tra đồ anh em nếu mà hột công chuyện hay đĩa công chuyện anh em kiểm tra thanh em châm này nó sẽ hít chặt vào luôn này hột này hoàn toàn là không hít được hai châm này tiếp theo à, đến cái đĩa này là đến cái uh, lắp này cũng hoàn toàn là không hít hết hai châm luôn anh em nhá đấy thì chứng tỏ là hột lắp đĩa này hoàn toàn là bình thường hoàn toàn là đồ chợ đấy thì đây anh em tay tôi một lần nữa đấy vì cái sản phẩm này nó là sản phẩm không tan anh em mình đến này anh em tay à không gì nhá chạm đơn giản này thôi là anh em mình sẽ là đã là người giành chiến thắng là tuyệt đối là một trăm trên cái sòng chơi trên chơi bầu cua rồi anh em mình cần chạm tay vào mặt cũng sẽ báo chuẩn xác 6 mặt cho anh em biết đấy 6 mặt tương ứng với 6 cái nhịp chung, đấy thì là về cái ờ, nhịp chung đó thì để đảm bảo cho cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm độc quyền nên là tôi chưa công bố cái nhịp chung lên trên cái video này còn anh em nào muốn tìm hiểu thì cũng trực tiếp liên hệ chúng tôi qua số điện thoại hiển thị trên hình trung tâm tôi sẽ có nhân viên tư vấn anh em để anh em có thể sở hữu một cái sản phẩm đồ chơi cao cấp mới nhất anh em mình có thể đi anh em kiếm tiền anh em tìm lại được những gì mình đã mất trong thời gian đánh xanh chín đỏ đen thì đây cũng là cái máy rung của nó thì cái máy rung này anh em mình có thể bắt xa được tầm 10 đến 15 mét Đấy, 10 15 5 mét anh em ngồi bất cứ đâu báo chuẩn xác cho anh em biết được gian gì để em đánh sáu mặt từ với sáu nhịp rung Đấy, bằng thế tôi bật luôn này bật luôn máy rung ở đây này test luôn cho anh em ạ đấy qua năm bảy tiếng bạc đấy, chứng minh em sản phẩm này đồ chơi này nó cao cấp như nào như tiếng này cái máy chung này nó báo biết là 100 trăm tiếng này nó sẽ có nai này mở lắp ra này. ok anh em này một like hai tôm đấy rất là chuẩn xác luôn đấy thì khi em sử dụng các sản phẩm này đấy không khác gì như anh em mình nhìn trong bát trong đĩa cả và đã nhìn thấy trong bát trong đĩa thì 100 trăm anh em mình sẽ là người giành chiến thắng đấy 100 trăm tiếng này con cá anh em nhá mở lắp ra là có cá này ok anh em này có cá một cá một cua một bầu đấy sẽ sóc đều luôn này chứng minh cho anh em là cho nhà cái tay cái người ta sóc như thế nào được lắc một nhịp được mà lắc nhiều nhịp cũng được vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết nhá anh em không phải lo sợ vấn đề gì cả 100 trăm tiếng này con tôm đấy, đánh một tỷ con tôm này mở ra ok anh em này có tôm này một tôm một gà và một bầu đấy test tiếp cho anh em nhá như tiếng này nhá cái thanh khi mà nó rung này nó báo biết là 100 trăm tiếng này con cá bao tiền đánh hết con cá này làm cả người một cá này. mở này ok anh em có cá này một cá một bầu một cua đấy, kỷ niệm anh em một tiếng cuối này đấy chứng minh em là cái sản phẩm này nó cao cấp như nào cái độ chuẩn xác của nó nào một trăm phần trăm này thế này tôi bán nhà bán cửa đánh hết vào cua này đấy mở này ok cho anh em ờ, cua tôm cá đấy, rất chuẩn xác luôn tôi tắt luôn à, máy dùng này đi đấy vì cái thời lượng video cũng không cho phép nên là bây giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp cho anh em về hai cái bản game đấy để giới thiệu anh em đấy giờ à, như đã hứa này đấy là giới thiệu xong anh em cái sản phẩm này tôi sẽ bóc luôn một hộp này ra bóc luôn một hộp này ra cho anh em chứng minh anh em là hộp này hoàn toàn hộp hộp xốp hộp bình thường đấy hộp chợ anh em nhá bất cứ loại hộp nào được anh em đến hộp người ta nắp đĩa người ta anh em mình cần chạm tay hột là anh em mình sẽ là người giành chiến thắng tuyệt đối là 100 trăm luôn đấy đây một này một giấy này đấy ok cho anh em hột này hoàn toàn hột bình thường hột chợ anh em nhé đấy và tiếp theo tôi sẽ muốn giới thiệu toàn thể anh em là hai cái bản game đó là game bầu cua và game tài xỉu Đấy, cao cấp là để chứng minh với anh em là trung tâm tôi cũng có thể giúp được tất cả những anh em nào là đam mê về cờ bạc Đấy, từ bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá và tiếp theo là trung tâm tôi có chuyên gia lập trình ra những phần mềm của những bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu trên điện thoại hoặc là cung cấp quy luật của những bản game đấy để anh em đánh trực tiếp trên máy người ta luôn bất cứ các loại máy nào cũng được trung tâm tôi đều giải đáp đều phải cung cấp cho anh em những cái bản game để anh em phải dành chiến thắng trên sòng sứ sân chơi mình đang chơi đấy thì đây bản bầu cua bản này thì tôi là người lập trình ra nên là tôi có thể biết được trước kết quả nó sẽ ra gì để tôi đánh luôn như tiếng này nhá tôi khẳng em là tôi mở lắp ra là nó sẽ con cá mở này ok cho anh em có cá này một cá một nai một bầu đấy, rất là chuẩn xác luôn và ván tiếp theo à một trăm phần trăm ván này nó sẽ con cua đấy mở này ok anh em có cua một cua một gà và một nai rất là chuẩn xác luôn đấy là tôi là người lập trình ra và tôi sẽ là người biết được trước kết quả đấy và khi biết được trước kết quả thì một trăm mình là người giành chiến thắng thôi không cần phải nói nhiều đấy một trăm trăm tiếng này mở ra con gà này. mở này ok anh em này có gà này. một gà một cua một cá đấy kỷ niệm anh em một tiếng nữa đấy một trăm trăm tiếng này, này sẽ nó sẽ có con bầu mở này ok anh em chuẩn xác và tuyệt đối là một 100 trăm luôn đấy bầu cua bầu cá tôm rất là chuẩn xác luôn anh em nhé và cái bản thứ hai tôi muốn giới thiệu toàn thể anh em nó là cái bản chơi ừ, game về tài xỉu ấy bản này tôi không thể biết được 100 trăm nó sẽ ra tài hay xỉu để tôi đánh đấy như tiếng này nhá 100 trăm tiếng này ra xỉu à mở này ok anh em à 9 điểm xỉu à 6 2 1 xỉu anh em nhá tiếng này tôi làm cả người và xỉu luôn này mở ra xỉu tiếp này 10 điểm này 6 22 10 điểm xỉu anh em nhá 100 trăm tiếng này ra tài đâu mở này ok anh em ra tài 13 điểm 445 13 điểm tài anh em nhá kỷ niệm em tiếng cuối này đấy 100 phần nghìn là tiếng này nó chơi ra xỉu mở ra ok anh em xỉu 8 điểm 3 3 2 xỉu anh em nhá đấy bây giờ cái thời lượng với dạo không cho phép nên là muốn một đồ chơi muốn một thiết bị tôi chỉ giới thiệu được cho anh em thời gian nó ngắn gọn nhất để cho đỡ làm mất nhiều thời gian của anh em thì như anh em đã theo dõi đấy vừa là tôi giới thiệu cho anh em ba cái sản phẩm ba loại đồ chơi là máy chạm tay vào hột này bốn tài xỉu này và chạm tay vào bồ cua đấy và hai bản game đấy và cái độ chuẩn xác của nó thì như anh em theo dõi là chuẩn xác là tuyệt đối là 100 trăm quan anh em nào muốn tìm hiểu thêm muốn quan tâm thêm về cái sản phẩm này anh em nào đang thua tha thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại hiển thị trên hình là không tám một chín hai 2424 sẽ có nhân viên của cơ sở trung tâm tôi sẽ cung cấp sẽ tư vấn cho anh em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 anh em mình sẽ là người giành chiến thắng và anh em mình sẽ là người làm chủ của cuộc chơi và anh em mình sẽ là người kiếm tiền trên sòng sử sân chơi đấy anh em nhé đấy, trong cờ bạc đấy, thì không có chuyện đỏ và đen cả đấy, chỉ có người thắng và kẻ thua thôi anh em mình muốn thắng anh em mình muốn kiếm tiền thì là bắt buộc là anh em phải sử dụng được cái đồ chơi gian lận của nó thì anh em mình mới có thể giành chiến thắng được đấy và cái thời lượng video không có nhiều thì anh em anh em nào cần quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên mình hoặc là qua trực tiếp cửa hàng của trung tâm tôi đấy thì trung tâm tôi cũng xin phép là kết thúc cái video tại đây và chúc tất cả anh em sẽ là người giành trắng trên cái sân chơi của mình chào tất cả anh em